chào các bạn thì hôm nay mình sẽ làm cái clip là thử thách ăn hết 20 chén hào nha hào nướng nha các bạn thì hào thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi nha bây giờ là hào còn có là hào nè à, trứng nè trứng này là trứng cút nha các bạn lại là tép mỡ nha mình đã phi với lại à, hành tép mỡ lại là dầu thì bây giờ mình sẽ à, đem đi nướng nha bạn mình sẽ ấy than rồi mình đi đem đi nướng luôn nha 2000 years later than mình ấy lên lửa nha các bạn giờ là mình sẽ lại đi nướng đó nha bóc tay cho nhanh rồi. sâu rồi nha các bạn các bạn thấy nhìn cái này là phải trở lại nha để cho cái trứng ờ, cái trứng chín hết luôn nha các bạn cái không là ăn là một hồi là nó đi luôn á đó trở lại than mình ấy hơi ít cho nên hơi bị lâu đó mình trở lại gì nè cho chín hào đi trứng đồng đào thì mình ăn được ha còn mà hào thì mình phải cho nó chín luôn nha các bạn A few moments later. Hiện tại giờ là chín ờ, hào chín hết rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm ờ, phô mai luôn nha mình đó thử coi nó ăn ra như thế nào các bạn mình bỏ khoảng là tầm 5 đến 10 chén nha mình tính mua phô mai kéo sợi nhưng mà không có mình mua thử cái bịch uh, phô mai mà cho hamburger coi bỏ vô ăn như thế nào nha mình nướng xong rồi nha các bạn đây 20 à, chén hào nha có thêm một cái phần phô mai nữa phần phô mai này để mình ăn mình review nó như thế nào nha cái này không phải là phô mai kéo sợi nha các bạn này phô mai của hamburger thôi tại vì người bán hàng nói là vẫn dùng được để mình coi thử coi nó nó có ngon không hay nha đây, bây mình sẽ chấm lại cái à, hào nướng này lại à, muối ớt muối tiêu chanh nha các bạn rồi bây giờ mình thưởng thức nha đây bây giờ mình thử trước một uh, chén hào mà không có phô mai nha để xem như thế nào đây mời các bạn nha uhm. thơm lại béo béo tóp mở các bạn ngày trứng vừa chín tới luôn ừ. nay mình sẽ thử sức ăn hết 20 chén này coi nổi không nha uhm. ngon quá giờ để mình thử ăn cái ờ, chén hào này có phô mai này nha ừ. mình chắc không cần tới muối tiêu đâu mà không biết phô mai này có mặn không nữa mình thì ờ, không thích mặn mình thích ngọt ha phô mai ngọt uhm. béo béo vị phô, vị phô mai nó không có ngọt nó hơi hơi hơi mặn mặn, mặn nó không phải mặn miệng lợ lợ vậy ngon nên nó không có bằng cái à, phô mai kéo sợi nha các bạn để hôm nào mình kiếm cái được cái phô mai kéo sợi đó à, ở quê mình cái mình review cho bạn xem nha Nơi lạc mình chắc mình thêm một à, tí muối tiêu chanh đi uhm. ngon thiệt ăn cái này rồi không biết tối làm sao đây ăn tới 20 con hào lên <laughs> Ừ. ngon quá mà nãy à, mình quên mình lấy à, mình bỏ trứng cút hết 20 chén luôn hay chừa mấy chén để hào hào với lại tóp à, mỡ thôi nó ăn coi nó có béo dữ không các bạn này mình lỡ mình bỏ hết luôn à mới quá. còn một chén cuối cùng ăn ha cái chén giấy bạc mình để ý nha nếu mà để à, mà lửa to quá nó quéo luôn nè à. lúc nãy mình lỡ tay mình để to nó quéo luôn còn một chén cuối cùng là mình hoàn thành nha các bạn cố lên nào uhm. hết rồi nhau xong rồi các bạn đánh giá của mình thì 20 chén hào này rất là béo luôn nha kiểu này thì tối nay là mình chắc mình khỏi ăn cơm đủ ờ, đủ đủ chất dinh dưỡng rồi thì ờ, video hôm nay là mình thử thách ăn 20 chén hào thì mình cũng đã mình đã hoàn thành rồi nha rất là ngon nha các bạn thì ờ, video mình xin kết thúc tại đây nha nếu các bạn thấy hay hãy cho mình xin một like và ủng hộ mình bằng một cái nhấn đăng ký kênh ở phía dưới nha à, nhấn đăng ký kênh này là miễn phí thôi nó không có giúp mình tăng thêm uh, tiền hay gì đâu nó chỉ là ủng hộ cho mình để uh, có động lực làm những video tiếp theo nha các bạn à, xin chào các bạn nha